Phương xin giới thiệu đến các anh về hai dòng gel titan giúp các anh nam giới tăng kích thước đó là titan gel à, ừ, dạng truyền thống và titan gold à, có thể nói là titan vàng thì hai dòng gel này đang được các anh nam giới à, titan gel đây là hai dòng gel mà giúp anh nam giới tăng kích thước cũng như là được những à, anh nam giới ở Việt Nam chúng ta à, được cánh đàn ông Việt Nam chúng ta tin tưởng và sử dụng để tăng kích thước à, rất là nhiều vì thật sự của nó là giúp mang lại thì nhiều anh vẫn còn đang nghi ngờ à, hoặc là đang chưa tin về cái dòng à, gel này nó có thể là giúp anh nam giới tăng kích thước thật sự hay không à, có như là những cái lời quảng cáo tại vì là à, những nơi bán hàng giả thì có nhiều nơi quảng cáo quá đà về cái à, cái cái kết quả mà của gel mang lại à, thì chất lượng gel và tác dụng của gel như thế nào thì phương sẽ phân tích tiếp theo sau đây à, nhiều anh hỏi là thành phần của gel nó có chứa à, nó nó có chứa gì à, mà có thể giúp anh nam giới tăng kích thước à, và nhiều anh thì nói là cái dòng đây là chỉ là chất bôi trơn thôi chứ nó không có tác dụng là tăng kích thước thì à, phương sẽ phân tích tiếp à, để à, mà giúp các anh nam giới tăng kích thước á, thì à, à, để là máu lưu thông về cái cầu nhỏ của mình được nhiều hơn được bơm về những cái thể hang thể số những cái à, à, sợi cơ ở cầu nhỏ của mình à, được phát triển nhiều hơn thì à, với thành phần của ghe titan à, rất là nhiều những cái thành phần mà từ thiên nhiên không ảnh hưởng không tác dụng phụ đến cầu nhỏ của mình thì đây là những cái thờ thành phần chính của gel đó à, những thành phần đây, à, chứa là đây là à, hai dòng mà axit sinh học mà bên à, được à, bên à, công ty Handel Garden áp dụng vô và kết hợp với cây mạ thiện thảo và chiết xuất từ dâu tây à, đây là bốn cái thành phần mà đặc biệt chủ yếu là có tác dụng giúp các anh nam giới tăng kích thước à, và có thêm những cái thành phần khác nữa nhưng đây là bốn cái thành phần chính mà à, trong gây titan giúp các anh nam giới tăng kích thước được mạnh mẽ nhất với đây là axit hyaluronic và axit amer thì hai dòng axit này à, nó giúp các nam giới là à, phát triển thêm cái tế bào của cậu nhỏ của mình đó à, và tạo điều kiện kích thích những cái à, cái cái sự tăng trưởng những cái à, những cái tế bào của cơ và giúp là cái thời gian giúp là cái thời gian cương cứng của cậu nhỏ của mình được tốt hơn và chiết xuất một cây mại tiện thảo thì uh, nó có tác dụng rất lớn đến cái cái uh, đến sự mà lưu thông máu được thúc đẩy máu về cái cậu nhỏ của mình được bơm về được nhiều hơn thì uh, cái cậu nhỏ của anh được cương cứng lên không phải là nhờ xương mà là nhờ máu bơm về cậu nhỏ của mình được đầy tràn đầy cậu nhỏ mình được cương cứng lên là do là máu được bơm về cái cậu nhỏ của mình được nhiều thì cái cậu nhỏ của mình nó mới cương cứng lên được chứ không phải là nhờ xương ha đó à, thì à, có nhiều anh vẫn là đang hiểu lầm là cậu nhỏ của mình nó có xương hay không thì cậu nhỏ mình mà muốn cương cứng lên là do máu lưu thông về đây tốt mỗi buổi sáng hoặc là à, chúng ta mà cậu nhỏ của mình mà khi mà ngủ dậy có nhiều người là cương cứng lên thì à, cái cái cái, cái hoạt động đó là, là, là chứng minh đó là mình có một thể trạng tốt còn nhiều anh mà mình cương cứng lên không có thì hãy uh, có thể là xem lại tại vì là máu mình bơm về không không đều thì cậu nhỏ của mình không cương cứng lên được đó và cái uh, quay lại cái thành phần thì cây uh, ờ, chiết xuất mại tiện thảo nó sẽ giúp là cái máu bơm về cậu nhỏ của mình được dồi dào hơn thúc đẩy cái quá trình hoạt động cũng như là cương cứng của cậu nhỏ của mình được mạnh mẽ hơn và chiết xuất của cây dâu tây thì như các bạn biết thì dâu tây có rất là nhiều những vitamin và những nguyên tố vi lượng nó tốt cho hoạt động uh, của chức năng sinh sản của nam giới và ờ, cái hiệu quả mà làm kích thích của ờ, của của ờ, dâu tây này đã được những người ông bà ta xa xưa những cái thời cổ đại đã áp dụng là nó có thành phần tốt cho sức khỏe của mình cũng như là của cậu nhỏ thì đây là bốn cái thành phần mà đã được giới chuyên gia bên công ty Handel Garden để giới thiệu đến các anh chị và các bạn bốn thành phần có chức năng quan trọng nhất trong cơ thể của con người và cũng như như là bốn thành phần quan trọng nhất trong dây titan đó à, thì à, đó là với những anh nào mà đang thắc mắc là tại sao dây titan nó có tác dụng là giúp tăng kích thước thì các anh hãy theo dõi các anh vừa được phương giải đáp rồi còn những cái thành phần khác nữa nhưng mà đây là bốn cái thành phần chính thì phương vừa nhấn mạnh đó còn à, các anh mà muốn à, mà tăng kích thước nữa thì các anh nên kết hợp với bài tập Gwin mà nhà sản xuất đã à, khuyến khích cũng như là đề nghị các anh nên à, mình tập mình massage theo cái bài tập Jewin đó à, đây là nhà sản xuất đã khuyến nghị các anh là mình nên kết hợp với bài tập Zewin khi mà mình sử dụng ghe titan à, thì à, ghe titan không phải là à, thuốc kích thích hay là thuốc thần tiên nãy giờ là Phương đã phân tích về thành phần của nó rồi thì như các bạn biết đó mình bôi gel mình phải massage thì mới giúp là tăng kích cỡ cậu nhỏ còn anh bôi gel xong mà anh để nó thấm mà chờ nó phát triển thì không có đâu vì ghe titan không phải là à, thuốc kích thích Phương nói rồi ha các anh phải thực hiện ừ, bài tập mà massage bài tập Zewin chẳng hạn đó à, và nhiều anh chưa biết cách uh, bài tập Zewin là gì thì Phương nói sơ sơ luôn ha à, khi mà chúng ta đã sử dụng ghe titan thì uh, các anh nên vệ sinh sạch sẽ cậu nhỏ của mình bằng nước ấm thì đã vệ sinh sạch sẽ rồi thì uh, các anh lau khô đi à, các anh bôi gel nhỏ gel ra từ um, một giọt gel tầm một hạt đậu phộng trước các anh thoa đều lên cậu nhỏ thực hiện bài tập Zewin là các anh tạo uh, ngón tay cái và ngón tay trỏ của các anh ha, à, thành hình tròn như thế này và vuốt theo cái cậu theo chiều dài của cậu nhỏ của mình đi lên như vậy đó mình cứ vuốt theo chiều dài của cậu nhỏ của mình đi lên theo cái à, theo cái hướng mà à, mình mình vuốt mình đi vuốt mình đi ra chứ mình không có vuốt rồi mình thụt lên thụt xuống như vậy ha đó mình nên vuốt là để cho cậu nhỏ đi ra và kéo giãn cái cơ à, cái phần mà ừ, phần mà bao quy đầu á canh có thể là nắm nhẹ kéo nhẹ khi mà mình massage để cho giãn cái cơ ở dưới cái cậu nhỏ ra và máu bơm về cái cậu nhỏ của mình được nhiều hơn thì như vậy nó sẽ giúp các anh là vừa vừa vừa mà vừa to vừa dài thêm mà vừa sự cương cứng của cậu nhỏ của mình nó được dồi dào nó được mạnh mẽ hơn đó đó là các anh mình thực hiện cái bài tập như thế này một lần mình sử dụng á khoảng là từ 3 đến 4 giọt gel 3 đến 4 giọt gel ha 3 đến 4 giọt gel đi ta tầm một hạt đậu phộng như thế này đó từ 3 đến 4 giọt gel khoảng như vậy đó mình sử dụng mình massage lên sau đó là có một lần mình thoa đều mình massage thực hiện bài tập như vậy trong khoảng thời gian là khoảng 10 đến 15 phút đó từ 10 đến 15 phút mình massage theo cái chiều dài của cậu nhỏ phát triển như vậy đó à, và khi mà mình sử dụng massage xong thì các anh mình không rửa lại ha nhiều anh mà đang sử dụng gel không mang lại kết quả không đạt được kết quả thì phương nhấn mạnh luôn là có thể chắc chắn đó là gieo hàng nhái hàng giả không phải hàng chuẩn vì nếu như hàng chuẩn á, thì các anh sử dụng khoảng một chai là các anh đã cảm nhận cái sự thay đổi nhẹ nhàng của cái cậu nhỏ của mình rồi khoảng một chai là chúng ta đã cảm giác là mình không được nhiều thì cũng được ít và liệu trình dùng gel là khoảng từ 3 đến 5 chai đó thì anh nào còn thắc mắc về cái ờ, về gel titan giúp tăng kích cỡ cậu nhỏ của nam giới thì nhớ gọi điện ngay cho Phương qua số điện thoại đó là 0975 418 007 hoặc có thể lên địa chỉ trực tiếp của Phương là ở 29 đường A4 phường 12 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh hoặc là cứ gọi trực tiếp cho Phương để Phương tư vấn và ở xa là được quyền kiểm tra trước khi nhận hàng ha mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng để tại vì phương bán hàng thật thì phương không có lo mà hàng nhái hàng giả hay là lo kiểm tra hàng các bạn có thể lên trực tiếp địa chỉ của phương để mua hàng luôn và nhớ số điện thoại của phương đó là 0975 418 phương xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh và các bạn trong những video clip sau liên quan đến những cái dòng sản phẩm sinh lý ha xin chào và hẹn gặp lại ạ